Giang xin chào cô chú bác anh chị và tất cả mọi người à, Hôm nay thì Giang muốn chia sẻ đôi lời với ờ, toàn thể mọi người về cái công việc à, thiện nguyện của Giang ấy thì uh, thật sự ngày hôm nay thì đã tròn một năm Giang đi uh, giúp những hoàn cảnh uh, khó khăn những uh, cuộc đời bất hạnh thật sự mà nói thì công việc này thì à, cô dì chú bác anh chị và mọi người cũng biết rồi không có gì là dễ dàng mà không có gì là, là đơn giản nếu mà cô dì chú bác anh chị tất cả mọi người mà xem các kênh khác hay là thực tế cái bản thân mình đi mình biết được nó rất là vất vả à, gian nan à, với bản thân giang thì à, cái kinh nghiệm thì cũng chưa có nhiều nên trong quá trình mà Giang đi làm thì à, Giang rất là mong cô dì chú bác anh chị mọi người là hãy đóng góp ý kiến cho Giang để Giang có thể là hoàn thiện tốt hơn về cái công việc của Giang ấy và có rất là nhiều à, cô dì chú bác anh chị mọi người comment hỏi Giang rồi tin nhắn để động viên Giang quá trình đi làm và hỏi Giang là vì sao mà mà Giang chưa giúp được nhiều những hoàn cảnh khó khăn ấy thì hôm nay thì Lam cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người là cái kênh YouTube của Giang hiện tại thì đang, đang mất cái đề xuất mọi người trước thì Giang làm trên Hà Giang thì còn được nhận được rất là nhiều cái quan tâm của mọi người và chia sẻ Đấy. thì uh, mọi người biết rồi là làm YouTube này nếu như cái kênh của mình mất đề xuất ấy, thì là cái lượng mà mạnh thường quân ủng hộ giúp đỡ những gia đình khó khăn nó đến được ờ, với nhà hảo tâm rất là ít luôn mọi người ạ Tại vì là mỗi lần mà có gì chú bác à, anh chị và mọi người mà vào ờ, trang youtube mà không thấy cái video của Giang ấy, thì là do là cái video mình mất đề xuất được xem nó rất là ít đấy đến hiện tại bây giờ thì à, mọi người cũng biết rồi kênh của Giang làm mỗi lần đăng cái video lên thì chỉ được hai đến ba nghìn người xem thôi với mức lượng như vậy thì cái YouTube này nó sẽ không đề xuất cái video của Giang lên cái trang chủ được chính vì thế mà đã làm giảm bớt đi rất là nhiều những nhà hảo tâm những con người có tấm lòng vàng phát tâm để giúp đỡ được những hoàn cảnh đó và bản thân Giang thì rất là mong muốn là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn này và cũng có những comment của mọi người là cố gắng giúp đỡ với bản thân giang thì thật sự là một mình mình làm thì cái nỗ lực của mình nó chỉ là một phần nho nhỏ thôi còn cái sự đóng góp này ủng hộ à, xem kênh của giang là những khán giả là mọi người mới là cái quan trọng nếu như mà được nhiều người xem được nhiều người chia sẻ và được, được nhiều người đăng ký thì cái kênh của Giang sẽ lan tỏa à, đến rất là nhiều người và từ đó mọi người mới biết đến hoàn cảnh khó khăn để mà giúp đỡ thì à, mọi người cũng biết rồi kênh Hà Huy Khánh này cũng có một thời gian một năm mà mất đề xuất thì mọi người đã biết là cái uh, à, lượng ủng hộ của những nhà hảo tâm tới những hoàn cảnh gia đình khó khăn ấy, thì rất là ít thì qua đây thì Giang cũng mong muốn là ờ, trong thời gian tới thì những ờ, cô dì chú bác anh chị và mọi người đã từng đăng ký kênh của Giang thì ờ, hãy cho ra một cái chia sẻ một cái comment ở phía dưới để đóng góp ý kiến cho Giang là nên làm như thế nào cho tốt để trong quá trình mà Giang đi làm thì cái sai sót nó không thể tránh khỏi được mọi người ạ à. rất là Giang rất là mong muốn là như vậy và những khán giả cô dì chú bác nào anh chị nào mà chưa đăng ký kênh mà có biết đến video của Giang thì cũng rất là mong muốn được một cái sự à, đầu tiên là một cái like sau đó một cái à, đăng ký kênh và cho ra một cái chia sẻ thì những cái hoàn cảnh gia đình khó khăn đó sẽ được rất là nhiều người biết đến và những nhà hảo tâm con người có tấm lòng vàng sẽ có thể giúp gia đình và ủng hộ À, gia đình cũng hoàn cảnh khó khăn thật sự mà nói thì à, đến thời điểm hiện tại thì à, Giang cũng chia sẻ với mọi người luôn là kênh của Giang ấy, là ít người xem thì tháng một tháng của Giang thu nhập cũng chỉ được khoảng trên dưới là 100 đô thôi mọi người rất là thấp luôn đấy và Giang cũng nhận được rất là nhiều cái comment và nhắn tin là mọi người bảo nên bỏ kênh rồi như này đi đi làm công việc khác thì thật sự mà nói thì Giang cũng đã chia sẻ với mọi người rồi làm công việc này không phải là ai cũng có thể làm được mà thật sự là Giang cũng nghĩ rất là nhiều bởi vì bản thân Giang là mình mong muốn là mình giúp được những người khác có cuộc sống tốt hơn, khấm khá hơn hay là những hoàn cảnh mà Giang có thể là giúp mọi người vượt qua được cái bệnh tật những gia đình hoàn cảnh khó khăn mà không thể có kinh phí đi ấy, thì thật sự là trong lòng Giang thì rất là muốn và cũng chia sẻ với mọi người là cái kinh phí đi lại của Giang nữa là tiền xăng xe này tiền ăn ở này hầu như là Giang cũng phải bỏ cái tiền túi của mình ra ấy và mình cũng chỉ ừ, có thể giúp được cái hoàn cảnh gia đình đó một phần nào quà thôi và động viên cho mọi người ạ Giang cũng ờ, rất là mong muốn trong cái thời gian tới thì ờ, cô chỉ chú bác anh chị và mọi người mà có xem được kênh thì hãy cho ra một cái like một cái chia sẻ một cái đăng ký ủng hộ kênh để có thể lan tỏa cái sự yêu thương mọi người biết nhiều hơn đến cái kênh của Giang và cái công việc mà Giang đi làm nhà ấy, thì cũng nhận được rất là nhiều cái comment của mọi người đóng góp cho Giang là mình có số tiền ít thôi thì mình làm nó nho nhỏ không nên làm lớn quá đến khi mình lại à, bù số tiền của thân Giang vào ấy thật sự mà nói thì Giang cũng chia sẻ với mọi người là ừ, cái tiền YouTube tuy là được rất là ít nhưng mà cái mong muốn trong lòng của Giang ấy là muốn giúp cho mọi người có một cái ờ, căn nhà trú ờ, nắng trú mưa nó nó nó tốt hơn và nó rộng rãi hơn thì cũng theo cái hoàn cảnh là ít người hay đông người mọi người ạ và từng nơi cái vật liệu là nó rẻ hay nó đắt đấy phải nói là làm công việc này nó rất là khó khăn nếu như mình tính toán mà nó không tỉ mỉ ấy thì ờ, sẽ dẫn đến là cái cái sự thất thoát này rồi là mình phải bù tiền vào ấy đấy là là đang cũng chia sẻ với mọi người như vậy còn các kênh lớn ấy, thì uh, phải nói là một người kênh lớn mà những cái kênh khác ấy, mà nhiều người xem ấy, thì uh, chắc chắn là những mạnh thường quân những nhà hảo tâm là sẽ biết đến cái video nó nhiều hơn thì những hoàn cảnh đó sẽ được giúp và được ủng hộ nhiều hơn đấy mọi người ạ nên là Giang cũng muốn chia sẻ với mọi người là như vậy vì sao mà Giang nói là trong thời gian tới thì Giang muốn là đi làm mình à, dừng làm YouTube ấy sẽ nghỉ và tại vì là nếu mà Giang có đi mà ít nhiều ít người xem ít nhiều ít người chia sẻ thì chắc chắn là những hoàn cảnh gia đình đó không được giúp và Giang cảm thấy cũng rất là buồn nên là bản thân Giang cũng nghĩ trong lòng là thôi hay mình dừng à, cái công việc này nhưng mà suy đi tính lại thì ờ, có rất là nhiều cô dì chú bác là ờ, mọi người đã chia sẻ và nhắn tin và nên cố gắng à, thời gian tới là mình thay đổi cái nội dung này thay đổi cái lời nói này làm sao cho nó ngắn gọn nhất để cho mọi người là hiểu và không lặp lại chính điều đó mà giang à, mong muốn là mình sẽ thay đổi và cố gắng làm sao mà sửa cái ờ, công việc của mình từ lời nói từ hành động và việc làm làm sao cho nó tốt nhất để giang cũng mong muốn là những cái đóng góp ý kiến của mọi người dành cho giang là những cái điều chân thành từ đáy lòng của giang và những cái chia sẻ ngày hôm nay thì giang cũng chia sẻ từ đáy lòng của mình thôi chứ không phải là vì cái ờ, cá nhân hay như thế này mà giang muốn là những cái comment của mọi người là giúp được rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn này gia đình mà thật sự đặc biệt Đấy. có hoàn cảnh đặc biệt thì mọi người à, nên à, mọi người bảo ra là nên chú tâm vào đó thì ra cũng rất là hiểu nên là cái hướng mà của giang làm muốn là đi giúp hoàn cảnh mà không có à, tiền chữa trị những cái căn bệnh mà kinh phí nó cao ấy, thì nên giúp hoàn cảnh đó thì giang thấy một người comment và chia sẻ cũng rất là đúng và hợp lý thì uh, theo giang nghĩ là cái uh, cứu được người mới là cái quan trọng sau đó thì mình mới tính là làm những cái công việc khác xây nhà hay là phát triển kinh tế Đấy, theo như uh, cái comment của mọi người đã đóng góp cho giang thì hôm nay thì uh, giang cũng chỉ muốn lên đây chia sẻ với mọi người một số cái công việc cái thiện nguyện của Giang trong thời gian vừa qua để cho mọi người là hiểu Giang hơn và mọi người biết rồi trong thời gian vừa qua thì Giang có đưa một cháu hờ A Giang bị à, u mắt ấy. thì hiện tại cháu đã ở trong bệnh viện à, Nhi Trung ương và cái hướng điều trị của bác sĩ thì à, Giang chưa thật sự là nắm rõ được Đấy, hiện tại là Giang đang về nhà là muốn đi gửi một số cái quà à, của những nhà hảo tâm đã ủng hộ cho những hoàn cảnh ấy sau đó thì vài hôm nữa thì Giang lại tiếp tục xuống Hà Nội để xem tình hình của cháu như thế nào và cũng nhận được rất là nhiều cái comment của cô dì chú bác là ừ, quan tâm đến đến cháu ở A Giang, ấy, nói là những hoàn cảnh thực sự là nếu như mà đặt về trường hợp của cháu bé thì giang rất là hiểu sự đau đớn cái sự phải chịu đựng ấy, đấy nhất là gia đình kinh tế khó khăn này và bệnh tật này thì không ai mong muốn cả mọi người thật sự bản thân giang cũng vậy thôi nhưng mà nó đến thì mình phải uh, chấp nhận và đón nhận nó và cố gắng để vượt qua giang cũng chỉ có những lời động viên cho gia đình Đấy, và tất cả mọi người thôi và cái chuyện riêng tư của Giang thì cũng có rất là nhiều người quan tâm là mình nên lập gia đình thì mới yên tâm để đi giúp mọi người ấy. thật sự là Giang cũng không có thời gian đâu mọi người là, là đi mình đi liên tục cơ thời gian trước thì làm ở Hà Giang sau về làm ở quê xong thì có những hoàn cảnh là ở ờ, bên Tuyên Quang hay có những hoàn cảnh mà khán giả xem được điện cho Giang là ở trong Nam có hoàn cảnh để giới thiệu cho Giang ấy để đến giúp nhưng thực tế là cái con đường nó đi khá là xa nên là mình không thể đi ngay tới được và mọi người cũng hãy thông cảm cho Giang là một ngày mình đi một hoàn cảnh ấy có chặng đường mình đi 200 km ở 100 km mới tới được những hoàn cảnh đó đi nói là đi lại rất là xa nên là mong mọi người hãy thông cảm và hiểu cho ờ, công việc của Giang thì uh, Giang mong rằng là sau cái video này thì uh, những uh, cô dì chú bác anh chị nào mọi người đã đăng ký kênh và đã luôn luôn theo dõi kênh của Giang thì mọi người hãy cho Giang một cái comment ở phía dưới một cái like và một cái chia sẻ và cô dì chú bác anh chị và mọi người nào mà có xem được chưa đăng ký kênh của Giang thì cho Giang một cái like một cái chia sẻ và một cái đăng ký để có thể kênh của Giang thời gian tới à, sẽ có sự đề xuất trên à, trang chủ YouTube và được nhiều người biết đến lan tỏa cái sự yêu thương và hai nhận được cái à, sự đóng góp ủng hộ của những nhà hảo tâm mạnh thường quân trong và ngoài nước để giúp đỡ những hoàn cảnh gia đình khó khăn đó thì hôm nay giang có đôi lời chia sẻ tới cô dì chú bác anh chị và mọi người một số vấn đề như vậy để cô dì chúng anh chị và mọi người là hãy hiểu và thông cảm cho ra và mong rằng trong thời gian tới thì cái sự à, ủng hộ nhiệt tình của mọi người dành cho kênh của Giang thì à, Giang nghĩ rằng không có gì mà Giang à, không thể làm và chia sẻ tới mọi người những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để mọi người biết tới và mọi người ủng hộ ấy. Thì qua đây Giang cũng muốn gửi lời chúc tới dạ. à, toàn thể đại gia đình cô dì chú bác anh chị và mọi người có một sức khỏe dồi dào à, à, luôn luôn là theo dõi ủng hộ ra có lẽ là ra cũng à, xin phép được khép lại video ngày hôm nay à, hẹn cô dì chú bác anh chị và mọi người là ở những video sau nhé